bây giờ tôi nên <laughs> Xin chào tất cả mọi người Tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish yeah, yeah, yeah, yeah. Hôm nay tôi uống tú Egg Coffee Cà phê trứng nghe nói cà phê chúng là rất rất nổi tiếng ở, ở, ở Nhật Bản Tại sao? Nổi tiếng ở Nhật Không biết Chắc là người Việt Nam giới thiệu cho người Nhật Bản ờ. Chắc là, chắc là Cà phê chúng là đặc sản Hà Nội Đúng không? hai ba vô Yo 어, 분비 cà phê không có chúng 네. 아, 호이프 시대 호이프 호이프 호이프 hơi ngọt và nhẹ nhàng nhẹ hương vị nhẹ cà phê đến là đắng và đậm cho tôi là cái này là có có kem chúng nem uống đổi nhãn người Nhật sẽ thích cà phê chúng nhưng mà theo tôi uống một lần là đủ rồi và à, nhiều là nhiều nhiều nhiều nhiều trong nhiều nhiều trong nhiều nhiều nhiều thế nào ngon ngon <laughs> kem chống là hơi ngọt nhưng mà cà phê là đắng tôi thích cà phê sữa nè không thích đắng hương vị đắng ngày xưa không có xưa nên mọi người sử dụng trứng kem trứng khi đó xuất hiện cà phê trứng cà phê trứng có từ 1946 sao có dưới biết không? Tìm trên Internet Google Nếu các bạn chưa ưng thử cà phê trứng thì Uống, những thứ đi Sau đó, cho tôi các bạn cảm thấy thế nào khi uống cà phê chung ừ, Cảm thấy của tôi là thoải mái đấy và hối đẳng các bạn uống thử nhé bye bye